giải phóng dân tộc đất nước thống nhất nó sắp đến nơi rồi mình sắp được trở về với mẹ với gia đình rồi người lính ngày đấy chỉ có điều à, ao ước cao đẹp nhất là nhanh để giải phóng miền nam để về với mẹ